Xin chào anh em Quay lại clip ngắn của Quân Clip này Quân ờ, xin chia sẻ với em một cái thiết bị mới Cũng như là test thử để em thấy được cái độ hiệu quả của cái sản phẩm này Nó như thế nào Đấy, Thì với cái sản phẩm này sẽ giúp anh em làm tay quan Anh em đến mọi sân chơi Mọi sòng sới Em cũng không cần phải chạm tay vào hộp Đấy, Anh cũng không cần phải luồn bất cứ gì vào Anh em đều thể chơi được em nhé rất thuận tiện cho anh em làm tay quan đến mọi sân chơi mọi sòng sới thì cái thiết bị này đấy nó không để lại bất cứ một cái tăng tích gì giúp anh em yên tâm đấy anh em có dành được bao nhiêu tiền thì em cũng yên tâm ra về thì quân có chuẩn bị cho em một số hỗ trợ đây đấy, quân sẽ lấy ba hộp bất kỳ thì quân sẽ không chạm tay hộp anh em nhé đấy với cái sản phẩm này không cần phải chạm tay hộp em đều có thể chơi được vì em biết rồi bây giờ đến sân chơi của người ta mà anh em luồn nắp đĩa quân hộp hay là chạm tay hộp thì rất là khó đấy thì với cái sản phẩm này nó sẽ à, đáp ứng được cái nhu cầu của anh em thì anh em mà xem video đấy, cần tư vấn thì có thể liên hệ với tôi qua số điện hiển thị trên màn hình hoặc là à, đến trực tiếp nhà của tôi anh em mang nắp đĩa quân hột của anh em tới để anh em cùng kiểm chứng cái độ hiệu quả của nó đấy thì nói lại với anh em cái sản phẩm này là em không cần phải nguồn bất cứ gì vào nắp đĩa quân hột của người ta Đấy, em cũng không cần phải chạm tay hoặc anh em đều có thể chơi được em nhé thì trên tay quân đây là một thanh nâm châm đây này quân chơi nâm châm nâm châm không có hết nhé đĩa và em nhé thì đối với nắp đĩa hay là quân hồng công chuyện em thì nâm châm này chắc chắn đã suy nghĩ anh em nhé đây quân sẽ tiến hành xoay này này bọt rất là trong em nhé vì nó là hột trợ anh em Đấy. Đấy, anh em không cần phải chạm tay hoặc em đều có thể chơi được anh em có hột rất trong nhé nắp đĩa quần hột là hoàn toàn bình thường thì à, cái thiết bị ngày hôm nay nó có tên gọi là máy nghe hột tài xỉu thì cái máy nghe hột tài xỉu này nó rất là nhỏ gọn nó vào hộp quẹt đây anh em nhé cái máy này cũng có chức năng và nhiệm vụ là nghe âm thanh của hộp rơi xuống đĩa để phân tích và báo dung cho em biết được tài hay xỉu đấy thì à, cái khoảng cách của nó là một mét rưỡi đổ lại là cái phạm vi hợp lý nhất làm sao mà tai anh em nghe được thì máy nghe được anh em nhé anh em phải lưu ý tôi vì cái bản chất máy này máy nghe âm thanh của hộp để phân tích cho nên là anh em muốn sử dụng nó anh em muốn uh, có độ chuẩn xác thì phải để cho nó nghe được âm thanh của hộp rơi xuống đĩa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 thì với cái máy này nó bao tiếp cho anh em ở trong môi trường ồn đấy, nhưng ồn cái mức độ tai anh em nghe được thì máy nghe được nhé còn ồn như kiểu vào ba sàn áp hết tất cả mọi tiếng thì không có cái thiết bị nào có thể nghe được để phân tích được em nhé máy báo một dung anh em xíu tôi xíu này thì, ờ, với cái thiết bị này anh em có dành để chiến thắng với cũng yên tâm ra giờ thì không để lại bất cứ tăng tích gì em nhé máy báo một dung anh em xíu tôi chiếu này rất là ok em nhé đây tôi sẽ thử sang cái bộ hột công chuyện đây thì cái bộ hột này là bộ hột nâm châm em nhé đấy. đấy nó có thể nghe được phân tích được tất cả các loại hột em ạ đấy thì sóc xong hai ba giây là máy nó phân tích xong và báo dung cho em biết máy báo hai dung em ấy tài tôi tài này nhiều anh em hỏi tôi là sóc nhẹ em có ờ, chơi được không thì xin thưa với anh em sóc nhẹ nhưng mà nhẹ ở cái mức độ tai anh em nghe được thì máy nghe được em nhé còn nhẹ đến lúc mà tai em không nghe nổi thì không có thiết bị nào có thể nghe và phân tích được anh em nhé máy báo một dung em xíu tôi xíu này đây máy bao tiếp cho anh em ở trong môi trường ổn nhé ngoại tạp âm không ảnh hưởng gì vì máy nó chỉ nghe cái âm thanh của hột rơi xuống đĩa để nó phân tích đấy cho nên anh em chỉ cần làm sao để trong người và ngồi cái vị trí một mét rưỡi đổ lại tai mình nghe được cái âm thanh của hột rơi đĩa phát ra là máy có thể nghe được em nhé đấy đồ thì rất là hiệu quả thôi cái máy này rung rất là êm nên em yên tâm người ngồi cạnh không thể phát hiện được nhé em cứ để sát với da thịt của mình đấy để mình dễ cảm nhận cái nhịp rung của nó nhất anh em nhé đây tôi sẽ cầm trên tay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 thì anh em quan tâm tới cái máy nghe hột tài xỉu này thì có thể liên hệ với tôi xin cảm ơn anh em đã theo dõi video